Xin chào quý vị các bạn à, Dan Zenger cái tiết lộ cái bí mật mà ông uh, từ 11.000 đô lên 40 triệu đô như thế nào trong đầu tư chứng khoán thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý bạn quý vị các bạn cái bí mật để ông đó có thể kiếm một lợi nhuận một cách uh, tăng rất nhiều nghìn phần trăm đây là cuốn sách của ông đó đó là Dan Zenger biến 11.000 đô ạ lên gì ạ 42 triệu đô trong vòng 23 tháng bao nhiêu bạn thấy là nếu một người mà bùi biến 11.000 đô trong vòng 2-3 tháng lên 43 triệu đô đây là con số rất là khủng khiếp đúng không ạ thế thì bây giờ bí quyết của ông đó như thế nào để giúp chúng ta có thể đầu tư thành công thông thường khi mà các bạn đầu tư thì chúng ta thấy là phần lớn chúng ta sẽ có thể một là chúng ta à, rất nhiều nhà đầu tư giống như Dũng trước đây đó là gì ạ không cần quan tâm đến gì ạ các biểu đồ các xu hướng à, của cổ phiếu hoặc là chúng ta cũng không cần phải biết là cổ phiếu nó tốt hay xấu chỉ cần gì ạ thấy rằng là có dòng tiền hoặc là thấy nhiều nhà, nhà đầu tư người ta hô hào vào chúng ta sẽ mua vào tuy nhiên thì để chúng ta hiểu rõ về cái việc mà cái sai lầm phổ biến đó là chúng ta không sử dụng biểu đồ kỹ thuật sai lầm thứ hai là gì ạ chúng ta mua cổ phiếu mà không hiểu rõ cổ phiếu nó đang biến động ra sao sai lầm thứ ba là sai lầm chúng ta uh, tìm hiểu về mẫu hình nhưng chúng ta không hiểu về rõ mẫu hình gì cả và cái sai lầm mà chúng ta thấy phổ biến nhất là mọi người đọc về mẫu hình nhưng chúng ta không hiểu về mẫu hình nên dẫn đến là sai lầm phổ biến thì hôm nay chúng ta sẽ uh, làm quen với một cái mẫu hình là mẫu hình vai đầu vai của Dan Zenger ông đã biến 11 nghìn đô thành 42 triệu đô trong vòng gì ạ có 23 tháng đây là con số rất là khủng khiếp ạ à, không biết là trước khi mà chúng ta à, chia sẻ thì không anh chị em là hôm qua anh chị em anh chị em nào có học buổi tối hôm qua không ạ buổi tối hôm qua thì cũng có chia sẻ về làm sao để chúng ta thành công trên thị trường chứng khoán thì trong cái bí quyết của thành công trên thị trường chứng khoán á, thì các bạn biết rằng là cái lý cái điều quan trọng nhất không phải là gì ạ không phải là các bạn có công cụ gì không phải là bạn cơ cấu ra sao mà điều quan trọng nhất là các bạn cần phải biết đó là gì ạ chúng ta cần phải có trải nghiệm vậy trải muốn có trải nghiệm thì chúng ta cần phải làm gì ạ cảm xúc phương pháp đầu tư quản trị vốn nhưng tất cả cái điều đó nó chỉ là của chúng ta khi chúng ta có trải nghiệm khi nào chúng ta có trải nghiệm khi chúng ta có trải nghiệm thì chúng ta mới gì ạ có thể thành công được nên để có trải nghiệm được thì bí quyết quan trọng nhất là chúng ta phải viết nhật ký à, tí nữa chúng ta sẽ viết nhật ký xem là cái hôm nay chúng ta sẽ viết như nào thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái một cái mẫu hình một của nhà đầu tư đang Zenger ông có chia sẻ ở đây chúng ta thấy là đây là một cái quá trình đi xuống ở trong quá trình ờ, đầu tiên giảm thì chúng ta thấy là nó sẽ có đầu tiên đó là cái mẫu hình là vai đầu vai là mẫu hình vai đầu vai ngược đấy đây là mẫu hình vai đầu vai ngược là mẫu hình đảo chiều xuống đi lên thế thì khi mà chúng ta thấy ở cái vùng vai bên gì ạ à? bên trái thì thường là đến một khi mà cổ phiếu đến cái ở điểm B này thì bắt đầu có dòng tiền lớn tham gia vào dòng tiền lớn tham gia vào sau khi một dòng tiền lớn tham gia vào thì sau đó cổ phiếu sẽ bị rũ bỏ rất là mạnh tức là bị bán tháo có thể là thông tin xấu hoặc là thông tin uh, thị trường không tốt bắt đầu giảm rất mạnh ở trên cái giai ở cái điểm C này chúng ta gọi là quá trình quá bán sau khi quá bán này nhà đầu tư nhỏ lẻ bị bán ra hết thị trường bị bị tức bị rũ hết ra thị trường thì bắt đầu kéo lên lưu ý các bạn nhé lưu ý ạ lưu ý này cái quá trình kéo lên này nó phải tạo ra khối lượng lớn và giá tăng mạnh ở giai đoạn đầu này cái biến biến động rất là lớn biến động rất là lớn biến động rất lớn và tại sao lại biến động lớn bởi vì nhiều nhà đầu tư ở cái giai đoạn B này ở cái vùng B này người ta bị thua lỗ người ta bán ra để gì ạ bảo toàn và những một số nhà đầu tư bắt đáy ở điểm C này họ cũng bán ra để bảo toàn nhưng có rất nhiều nhà đầu tư bị sai bởi cái tư duy sai đó là khi mà cổ phiếu lên khối lượng thấp biến động đây lớn họ đã mua ở trên cái giai đoạn DE này nên dẫn khi mà cổ phiếu ở DE nó giảm mạnh nhiều nhà thấy rẻ thì mua vào thì đây là sai lầm uh, rất là phổ biến của các nhà đầu tư và khi mà cái sai lầm này dẫn dẫn đến là cái việc mà cổ phiếu có thể bị bán mạnh cổ phiếu bị bán mạnh thậm chí là giảm xuyên thủng cái đáy C này đấy là cái việc mà đây là mẫu hình vai đầu vai để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về mẫu hình vai đầu vai các bạn có thể hình dung đơn giản như sau ví dụ như sau đầu tiên là một cái quá trình tích lũy khi mà cổ phiếu đến cái quá trình tích lũy này thì bắt đầu bị rút bỏ bị rút bỏ rất mạnh rút bỏ thì những nhà đầu tư ở đây bị lỗ rồi chắc chắn là phía trên này bị lỗ rồi người ta sẽ bán ra tuy nhiên khi nhà đầu tư bị rút bỏ hết thì quá trình kéo lên bắt đầu có sự hồi phục ở giai đoạn này chúng ta không biết rằng là cổ phiếu thực sự tốt hay là xấu bởi vì chúng ta mua ở trên vùng này chúng ta mua ở trên vùng này chúng ta sẽ nhìn ở đây cho rõ hơn ạ chúng ta có thể mua ở trên vùng này đây chúng ta chúng ta có thể mua ở trên vùng này các bạn nhìn nó đây khối lượng rất lớn cổ phiếu không lên được tuy rằng là những nhà đầu tư họ đang nắm giữ ở đây họ đang gì ạ à? đang cần phải bán ra bởi vì họ vào hòa vốn còn một số nhà đầu tư ở đây họ có lãi họ cũng bán ra và nếu cổ phiếu này là cổ phiếu tốt đây cổ phiếu là tốt thì bắt đầu nhà đầu, đầu tư tổ chức họ đã gom cổ phiếu ở đây và tiếp tục họ gom tiếp tục gom ở đây đến một lượng lớn nhà đầu tư ở đây bán ra và đến khi họ rũ những cái lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba khi mà mà nhà đầu tư bán ra hết thì bắt đầu họ kéo lên và cổ phiếu tăng rất mạnh vậy ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta gặp một số các kịch bản như sau ạ đầu tiên là gì ạ nhà đầu tư khi mà chúng ta thấy là chúng ta bị bán ở đây một số nhà đầu tư bị bán đây thì sau khi mà cổ phiếu giảm mạnh thì đến đây không dám mua lại nữa đấy là cái sai lầm lớn của nhà đầu tư cái điều thứ hai là khi mà cổ phiếu hồi lên đây thì chúng ta thấy nó quá cao à quá cao rồi chúng ta cũng gì ạ à, không dám mua hoặc là những nhà đầu tư ở phía trên này này họ bán ra hết ở đây tuy nhiên thì cái việc bán ra ở đây là chuyện đương nhiên ạ à, nhưng phần lớn họ sẽ không dám mua lại ở trên quá trình đi lên này bởi vì lúc này cổ phiếu nó đã tăng khá là mạnh rồi khá mạnh rồi nên so với giá mà họ đang gì ạ à, đang bị lỗ họ bán ra đang bị lỗ ở đây thì cái việc mà khi hòa vốn thì họ sẽ không quay trở lại mua nữa và đây chính là phần lớn nhà đầu tư bị sai sai lầm đây sai lầm đầu tiên là gì ạ những vùng biến động lớn này chúng ta mua vào khi mà chúng ta mua vào thì nhiều cổ phiếu sẽ bị giảm rất mạnh nhiều cổ phiếu sẽ giảm nhiều cổ phiếu giảm và chúng ta sẽ bị lỗ tiếp đấy nên chúng ta cái sai lầm thứ hai là khi mà cổ phiếu nó nằm ở bên vai này này thì chúng ta mua vào ở đây thì sau đó chúng ta bị lỗ và sau khi bị lỗ thì một số trường hợp bán ở đây và một số trường hợp thì sau khi hồi hồi đến đây chúng ta bán và sai lầm thứ ba nữa là gì ạ là sau khi cổ phiếu tích lũy tích lũy xong thì cổ phiếu có sự xác nhận thì mọi người sợ cổ phiếu này nó tăng mạnh quá không dám mua nữa và cuối cùng chúng ta thấy là cổ phiếu tăng rất mạnh thì đây là mô hình vai đầu vai chúng ta nhìn đây một vai bên gì ạ à? bên phải và đây là vai bên trái cái bản chất của vai này là mục đích là quá trình tích lũy cổ phiếu sau khi tích lũy xong rũ bỏ các nhiều thu nhiều lẻ tái tích lũy và bắt đầu tăng tốc thì đấy là một trong cái kịch bản mà chúng ta có thể thấy được trong đầu tư chúng ta có thể nhìn hàng trăm cổ phiếu cũng xuất hiện mô hình vai đầu vai như thế này ví dụ chúng ta thấy là cổ phiếu này đang ở phía trên sau khi mà chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu tăng rất mạnh đây nó biến động rất mạnh nếu chúng ta mua ở phía trên này chúng ta bị thua lỗ và có thể chúng ta bị bán ra sau khi bị bán ra thì chúng ta thấy là đây là một cái dạng vai bên phải trong xuống tăng bên trái sau đó thì rút bỏ thì cổ phiếu bắt đầu hồi phục đấy chúng ta nhìn bắt đầu hồi phục và chúng ta cũng thấy một kịch bản tiếp theo là sau đó trong quá trình siết chặt lại và trước khi đi tăng và đây chính là cái cái xác nhận này xu hướng tăng của cổ phiếu và lúc này bạn mua ở đây mua ở đây đó là cách mua an toàn bạn không phải mất thời gian không phải mất thời gian đợi chờ bạn nếu bạn mua ở đây bạn bị thua lỗ nếu bạn mua ở đây bạn mất rất nhiều thời gian đợi chờ nhưng nếu bạn mua khi mà cổ phiếu đã có một cái quá trình tích lũy ở một cái bên vai bên phải này thì cái việc mà xác suất thành công của chúng ta rất là cao và nếu trong trường hợp cổ phiếu không may bị giảm đây không may bị giảm thì cái vùng này là vùng hỗ trợ và nếu chúng ta cắt lót ở trên vùng này nó an toàn rất nhiều thế thì cái câu chuyện đấy là nếu bạn mua cổ phiếu ở trên cái vùng này khi nó giảm thì có rất nhiều cổ phiếu sẽ giảm tiếp và chúng ta sẽ bị thua lỗ rất nặng bởi vì cổ phiếu có thể đây nó là đỉnh nên chúng ta không thể biết đây nó là đỉnh hay không và chúng ta chỉ biết khi cổ phiếu tái tích lũy xong tức là sau khi phân phối thì tái tích lũy xong và đi lên chúng ta sẽ gì ạ kiếm được khoản lợi nhuận rất là lớn trong cái chu kỳ đi lên và đấy chính là cái cổ phiếu gì ạ chúng ta có thể nhìn thấy hàng trăm cổ phiếu tương tự như vậy đây là cổ phiếu cũng tương tự như vậy nếu nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu khi mà nó biến động rất mạnh ở phía trên này thì sau đó chúng ta bị thua lỗ rất nặng ở đây các bạn nhìn thấy bị thua lỗ rất nặng đây và cái việc thua lỗ rất nặng ở đây khiến cho chúng ta không dám quay trở lại chúng ta phải cắt lót đúng không ạ phần lớn chúng ta sẽ phải cắt lót bởi vì nó vi phạm cái quy tắc của giao dịch của chúng ta nếu bạn thấy nó vi phạm quy tắc của chúng ta cắt lót nhưng sau khi nó hồi phục như này chúng ta không dám mua hồi phục lại chúng ta mua và sau đó nó có quá trình siết chặt lại đây chúng ta siết chặt lại và đây chính là những quá trình mà cổ phiếu tăng mua nếu chúng ta mua giá 5 thì cổ phiếu lên đến gì ạ giá 9 tức là chúng ta đã có thể thấy rằng là cổ phiếu lên 100 phần trăm trong vòng bao nhiêu ạ trong vòng một tháng rất là nhanh vậy cái bí mật của cái ông ờ, Dan Zenger này nè là ông chỉ mua cổ phiếu khi mà cổ phiếu bắt đầu nó hình thành mẫu hình đó ạ sau khi nó hình thành mẫu hình thì ông mua chỉ mua khi hoàn thành mẫu hình ông mua chỉ mua khi mà hoàn thành mẫu hình thì lúc này chúng ta không phải đợi không phải đợi không phải đợi để nó tiếp tục đi lên tiếp ạ không phải đợi và chúng ta thấy là một cổ phiếu đi lên được nó phải tạo ra những nền tảng tích lũy rất là tốt trước khi tăng lên và chúng ta có cả rất nhiều các cổ phiếu khác nhau vậy bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại là nếu các bạn đầu tư trong đoạn này thì chúng ta hãy xem lại tất cả những cổ phiếu nó hình thành mẫu hình hai đáy chúng ta lấy một cái ví dụ như cổ phiếu KDC đây là cổ phiếu KDC nếu bạn nhìn vào một vài cái đáy ở giai đoạn trước của nó thì chúng ta cũng thấy rằng là cổ phiếu này đây là mô hình hai đáy của nó đây là hai vai đầu vai ngược ở vùng đáy của nó đây là một cái vai chúng ta nhìn có thể đây là một cái vai và sau khi hình thành cái vai này cổ phiếu sau khi rũ bỏ và chúng ta có một cái điểm mua tiếp tục ở đây và chúng ta gọi là mô hình vai đầu vai vai đầu vai ngược và các bạn thấy rằng là việc mua lựa chọn cổ phiếu vai đầu vai ngược nó sẽ giúp chúng ta có thể tạo ra kết quả tuyệt vời đúng không ạ thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thị trường để chúng ta xem xem là thị trường chúng ta đang ở đâu thứ nhất là chúng ta thử ứng dụng xem là thị trường chúng ta nếu vùng này là một bên vai các bạn nhìn đúng không ạ sau khi cổ phiếu tăng mạnh biến động lớn thì đây nó sẽ hình thành cái gì các bạn ơi bên này nó sẽ hình thành một cái vai đờ thứ hai chúng ta gọi là vai bên phải vai bên phải khi mà cổ phiếu hình thành vai bên phải thì lúc đầu ở giai đoạn này các bạn thấy nó làm sao ạ à? anh chị em có thể hôm trước chúng ta nghe rồi là cái vai bên phải giai đoạn đầu ở đoạn đầu này thì chúng ta thấy nó làm sao ạ à? cái đoạn này này cái đoạn đầu tiên nó làm sao ạ à? nó sẽ biến động lớn các bạn nhìn thấy không ạ nó lên ở vượt qua này nó tăng rất mạnh sau nó biến động giảm biến động lớn và đây là cách mà rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây người ta bán ra ở đây những nhà đầu tư bắt đáy ở đây người ta bán ra ở đây đấy là chúng ta gọi là biến động lớn dao động lớn sau khi biến động lớn rồi thì cổ phiếu sẽ gì ạ à? sẽ có quá trình tái tích lũy ở đây chúng ta có kịch bản đấy ạ đã có trình tái tích lũy ở đây bạn nhìn thấy đây là quá trình tái tích lũy và sau khi tái tích lũy xong thì cổ phiếu nếu mà tái tích lũy thành công thì thị trường bắt đầu tăng vậy bạn mua cổ phiếu ở cái giai đoạn tăng như này thì bạn được cái gì ạ à? bạn mua cổ phiếu ở giai đoạn tăng như này thì cái điều đầu tiên thì bạn thấy rằng là một là cổ phiếu đã tích lũy đủ cái thứ hai là gì ạ à? những cái cổ phiếu mà gì ạ à? lỏng lẻo thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ không mua tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy cổ phiếu nào dẫn đầu nhóm ngành dẫn đầu ở trong đoạn này tiếp theo nữa là thường những cổ phiếu đó có thể mang lại cho chúng ta bao nhiêu ạ à? à, một là gì ạ à? lợi nhuận có thể nếu bây giờ thị trường mà nó tăng từ cái vùng 1050 mà nó lên đến 1200 con số này cũng rất đáng kể đúng không và thứ hai là nó vừa an toàn này cổ phiếu có thể nó mang lại lợi nhuận như đây chúng ta lại lợi nhuận bao nhiêu phần trăm ạ từ 45 mà lên đến 70 chúng ta chỉ lên với 70 thôi ạ là bao nhiêu phần trăm hay một vài cổ phiếu đấy ạ nó tuy rằng nó tăng không mạnh từ 10 đấy khoảng nó hơn 10 đấy ạ mà nó lên đến bao nhiêu đến 14 là nó đã gì ạ lên 3 đến 40 phần trăm rồi chúng ta có thể nhìn một vài cổ phiếu khác như là HAG đây là HAG chúng ta thấy là nó xuất hiện rất nhiều cái mô hình vai đầu vai đây là một cái vai này và một bên này là vai đầu vai ngược và đây chính là điểm mua và chúng ta có thể nhìn thấy hàng nhiều lần đây là một cái mô hình vai đầu vai của HAG vai đầu vai ngược đây là một vai và sau khi hồi phục thì bắt đầu cổ phiếu này lại tiếp tục tạo ra một cái vai bên phải và sau khi vai bên phải thì chúng ta lại tiếp tục có thể mua ở đây nhưng bạn mua những cổ phiếu này thì bạn thấy là trong vòng khoảng thời gian bao nhiêu ạ khoảng độ hơn một tháng bạn từ năm bạn lên 6 đúng không thậm chí là lên 7 tức khoảng 50 phần trăm trong thời gian rất ngắn các bạn thấy không ạ thế nên nếu bạn mua sớm ở đây có thể cổ phiếu giảm tiếp bạn mua ở đây rung lắc lớn bạn thua lỗ nhưng nếu bạn mua vào đúng thời điểm tái tích lũy này thì việc mà bạn có thể một là an toàn đầu tiên là an toàn thứ hai là gì ạ cái khả năng thua lỗ của chúng ta thấp và thứ ba nữa là gì ạ chúng ta đầu tư chúng ta bị mất thời gian các bạn mua xong nó lên vậy bao nhiêu bạn thấy là chúng ta thích mua cổ phiếu là mua cổ phiếu xong nó lên mua cổ phiếu xong chúng ta không phải quá lo lắng khi mà cổ phiếu về nó bị lỗ và mua cổ phiếu thì chúng ta có thể đợi xong vòng khoảng hai ba tháng thường khoảng một tháng là chúng ta đã có gì ạ à, mức lợi nhuận khoảng độ 10 đến 30 phần trăm rồi thông thường là khoảng 20 phần trăm 20 đến 25 phần trăm với dạng như này thì bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường thì bây giờ nếu thị trường nó đang biến động như này thì bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn các cổ phiếu đang tích lũy ở giai đoạn vai đầu vai này đúng không ạ thế thì câu chuyện đây là nếu bây giờ chúng ta quay trở lại giả sử đây cổ phiếu HAG thì các bạn nhìn thấy ở giai đoạn này là giai đoạn gì ạ các bạn comment các giai đoạn này giai đoạn gì ạ đây nếu chúng ta các bạn chúng ta cho làm cái vai đây chúng ta cho một cái vai thì phía bên này chúng ta thấy là cổ phiếu hình thành một cái vai bên phải và cái giai đoạn hình thành vai bên phải này hiện tại cổ phiếu đang rung lắc rất là lớn biến động mạnh vậy biến động mạnh mà các bạn mua thì các bạn thấy rủi ro không ạ nếu biến động mạnh nhiều nhà đầu tư thấy cổ phiếu này hấp dẫn mua cổ phiếu này nhiều trường hợp nó sẽ lao dốc nó cắm đầu xuống và chúng ta bị thu lỗ nặng nhưng trong trường hợp nó tái tích lũy ở đây thì nó có thể tạo ra cho chúng ta lợi nhuận khi mà cổ phiếu xác nhận đi lên và lúc này là cái cách mà chúng ta mua khi nó xác nhận thì đấy là cái cách mà nếu anh chị em đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải học cái phương pháp này bởi vì người ta kiếm được bao nhiêu từ 11.000 đô lên đến 44 triệu đô và đây là một trong những phù thủy chứng khoán nha đây là ông này là phù thủy chứng khoán tức là người rất là giỏi trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán dựa vào những cái mô hình mà Dũng đang chia sẻ đây là một trong những mô hình mà ông chia sẻ trong cuốn sách này các bạn có thể mua cuốn sách này à, cuốn sách này thì của bạn Khúc Ngọc Tuyên và Trương Minh Huy dịch đây là cuốn sách này Dũng đã mua cuốn sách này khá lâu rồi thì nếu các bạn nào mua thì ủng hộ cho các bạn đó Dũng thì uh, tất cả sách mà có được là Dũng uh, trên thị trường sách hay là Dũng sẽ mua hết để, để để nghiên cứu thực tế là cái mẫu hình này là Dũng đã nghiên cứu rất là lâu rồi đã đầu tư rất là lâu rồi nhưng bây giờ để cho các bạn biết rằng là trên thế giới trên thế giới rất nhiều các thiên tài đầu tư chứng khoán họ cũng áp dụng cái mẫu hình này và họ đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận thì đây là một cái bằng chứng để các bạn biết rằng là cái mẫu hình này Dũng đã ứng dụng và đã có kết quả từ rất lâu rồi để các bạn thấy rằng là nếu các bạn đọc các bạn tìm hiểu sâu thì các bạn thấy rằng là đầu tư chứng khoán nó là một trong những cái gì ạ à? lĩnh vực hấp dẫn những cái việc mà chúng ta cần phải có kiến thức và chúng ta phải hiểu bản chất của nó à, chúng ta sẽ gì ạ bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại rất nhiều cổ phiếu chẳng hạn đây là cổ phiếu gì ạ Techcombank nếu bạn nhìn thấy thì chúng ta thấy là đây là một cái vai cả bên này là một cái vai đúng không sau khi cái vai thì cổ phiếu này vượt qua đỉnh và hiện tại nó đang hình thành một cái vai bên trái đúng không sau khi hình thành thì cái vai này thì lúc mà cổ phiếu nó tích lũy thêm một thời gian nữa mà nó tăng tốc thì các bạn mua các bạn an toàn không ạ bởi vì thứ nhất là gì ạ trên cái vùng này cái vùng này là vùng gì ạ nếu bình thường là vùng này là vùng kháng cự rất mạnh đúng không thì khi mà cổ phiếu vượt qua cái vùng kháng cự này thì cái sai lầm lớn nhất của tất cả nhà đầu tư đó là khi cổ phiếu vượt qua vùng kháng cự đầu tiên thì họ mua vào nên dẫn đến họ bị thua lỗ ở giai đoạn này giai đoạn đầu tiên này bạn mua vào thì thường nó biến động rất là mạnh nó biến động rất mạnh trước đây nó là kháng cự thì bây giờ nó trở thành hỗ trợ nên cổ phiếu rất ít khi bị xuyên thủng xuyên thủng ở trên cái vùng hỗ trợ này đây là vùng hỗ trợ này nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta đầu tư nó có độ an toàn cao nhưng để đảm bảo cho cái việc những nhà đầu tư ở đây họ bán hết ra thì quá trình này tích lũy cần phải diễn ra tích lũy chúng ta hiểu đơn giản là nhà đầu tư tổ chức họ cần thu gom họ cần thu gom lượng cổ phiếu ở đây để khi các nhà đầu tư ở phần này họ bán hết ra những nhà đầu tư ở phần này họ bán hết ra sau đó cổ phiếu tăng lúc đó chúng ta mua đó độ an toàn rất là cao bao nhiêu bạn thấy rằng là chúng ta cần phải kiên nhẫn khi chúng ta mua cổ phiếu thì có thể comment số 1 ạ à. Tức là chúng ta phải kiên nhẫn, kiên nhẫn đợi cổ phiếu xác nhận chúng ta mới mua. Còn nếu không xác nhận chúng ta mua. Và nếu chúng ta để ý xem là tất cả những cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là có phải là tất cả những cổ phiếu đều hình thành mẫu hình vai đầu vai không ạ? À? chẳng hạn đây là chúng ta nhìn thấy đây là một cái vai và cái vai này nó hơi yếu thì đây đây là một cái đoạn nhỏ cũng là một cái mô hình vai đầu vai đây là chúng ta gọi là đoạn nhỏ đẹp đây là mô hình vai đầu vai và sau khi lên đến đây thì chúng ta thấy là cái phía vai lớn đây này vai lớn đây này đây là cái vai rất là lớn và nếu trong trường hợp cái này thành một cái vai tiếp theo thì chúng ta thấy là cái việc khả năng xác suất để lên rất là thấp bởi vì chúng ta thấy là cổ phiếu đã tạo ra những khối lượng rất là lớn ở đây khi mà khối lượng rất là lớn đây nếu có quá trình tái tích lũy thì cái vùng này nó cần phải rất nhiều thời gian để tích lũy và các bạn mua ở trên cái vùng này thì các bạn rất là rủi ro bởi vì cái khối lượng này nó cho chúng ta thấy là những nhà đầu tư người ta đang phân phối ở đây người ta đang phân phối ở đây phân phối rất mạnh ở đây và chúng ta sẽ gì ạ cần phải thoát ra đấy, đấy là chúng ta lấy một vài ví dụ hoặc là chúng ta lấy một cổ phiếu HPG thì chúng ta thấy là đây là một vai đúng không đây là một vai thực tế là đây là một cái vai nhỏ ở đây rồi ạ nhưng đây cái là vai chính cái vai quan trọng nhất thì nếu bạn mua cổ phiếu ở một cái vai bên này thì cái vùng này nó cần tái tích lũy và lúc này chúng ta thấy là cổ phiếu các bạn mua các bạn sẽ đợi quá trình bứt phá đi lên để các bạn mua thì lúc này nó mới đảm bảo cho chúng ta cái độ an toàn ok các bạn đấy là lý do tại sao các bạn cần phải mua những cái cổ phiếu hình thành vai đầu ba phần lớn các cổ phiếu các bạn tham gia đầu tư ở đây Dũng tin chắc rằng là nó có ở đây nếu các bạn nào bình thường các bạn thấy rằng là đầu tư thì các bạn cần phải có cái cái kiến thức nền tảng bạn đầu tư theo giá trị hay đầu tư tăng trưởng hay đầu tư kết hợp đầu tư tăng trưởng và đầu tư gì kỹ thuật thì việc kết hợp giữa hai trường phái để làm cho chúng ta đi vốn an toàn cũng như cái tài sản chúng ta đầu tư mang chất an toàn nhất thì với những cái mẫu hình vai đầu vai là những mẫu hình thực tế là cái cổ phiếu lúc này bản chất là gì ạ à? kết quả kinh doanh nó vẫn là đang chưa được tích cực nhưng tuy nhiên thì đã có dòng tiền lớn tham gia vào nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản là cái mẫu hình này thường thường là chúng ta sẽ thiên về cái quá trình gọi là đầu tư lướt sóng hoặc là nếu các bạn nào đầu tư gọi là đầu tư giá trị thì những cái cổ phiếu ở đáy này nó hình thành những cổ phiếu ở đáy nó luôn luôn hình thành mẫu hình vai đầu vai để các bạn có thể đầu tư một cách an toàn ok đấy là ở à, đây là cái cách mà ông ờ, Gian cơ ông ấy ạ áp dụng để ông có mức lợi nhuận khủng khiếp từ bao nhiêu ạ? Từ 11.000 đô la lên 42 triệu đô trong vòng 2 tháng, ở à, trong vòng hơn gần 2 năm. Đây là con số rất là cao. Vậy nếu bạn muốn trở thành nhà đầu tư có thể lợi nhuận 2 đến 300 một năm như năm 2000 2020 21 thậm chí là lên 500 nghìn 500 phần trăm thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải có cái công thức có hệ thống phương pháp đầu tư phù hợp với chính con người chúng ta ok một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn à, à, tối mai thì Dũng có một cái chương trình à, hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng nếu bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký vào cái đường link bên dưới để chúng ta tiếp tục à, làm việc với nhau trong à, tối ngày mai vào lúc 8 giờ 8 giờ chúng ta bắt đầu anh chị em quan tâm đến khóa học hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng đây là khóa học hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả anh chị em quan tâm đến gì ạ à? đến à, làm thế nào để chúng ta có thể thành công trên đầu tư chứng khoán trong khóa học này thì cũng giúp cho anh chị em đó là cái tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam từ nay đến gì ạ à, đến năm 2024 tức là năm 24 là năm mà giúp thấy là có rất nhiều rất nhiều cái gì ạ à, rất nhiều cái cái chúng ta gọi là <clears throat> là cơ hội để chúng ta đầu tư và các bạn biết cái đấy thì các bạn chuẩn bị cái điều thứ hai là các bạn làm nào để các bạn nhận đầu tư theo xu hướng được bởi vì xu hướng là bạn nếu bạn hiểu rõ xu hướng là bạn